Vâng, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính Chào mừng anh em đã quay lại với kênh video của em Lai Máy cắt nhôm Factor VN Và em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Và như anh em à, được biết thì hiện tại là trên thị trường có rất là nhiều các dòng à, sản phẩm máy công nghiệp đang được sử dụng các hệ thống điện như là điện à, ba pha à, và đâu đó thì cũng còn rất là nhiều cơ sở và ở những cái địa phương mà mình chưa kéo được điện 380 về để sử dụng thì bắt buộc là ở xưởng mình phải dùng điện 220 thì đâu là giải pháp tại nhà của mình thì hôm nay công ty Factor Việt Nam sẽ đưa đến cho anh em một và như anh em được thấy thì ở bên cạnh em đây là à, giải pháp mà hôm nay công ty Factor Việt Nam sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người à, đây là những cái biến phòng thì chắc là anh em làm trong lĩnh vực à, cơ khí hoặc là lĩnh vực à, điện công nghiệp thì chúng ta cũng biết thì biến bằng này nó sẽ giúp cho anh em đó là sẽ chuyển uh, giúp cho anh em sử dụng được điện 220 uh, khi mà máy của mình đang sử dụng dòng điện 380V và biến tầng thì trên thị trường nó cũng có rất nhiều loại anh em ạ à. và đến với ờ, công ty Factor Việt Nam thì khi anh em ờ, sử dụng máy của công ty Factor Việt Nam cũng như là uh, sử dụng hệ thống biến tầng tại công ty của chúng tôi thì uh, công ty Factor sẽ đảm bảo đó là bảo hành hệ thống biến tầng này cho anh em đi kèm theo máy móc và cái chương trình bảo hành này sẽ kéo dài là 3 năm cho anh em khách hàng sử dụng trên một uh, cục biến tầng à, và biến tầng thì uh, nó sẽ có nhiều Và cục biến tầng thì, thì ờ, cách vận hành cũng đơn giản thôi và nó sẽ dùng cho tất cả các máy công nghiệp luôn chứ không chỉ riêng cho máy cắt nhân hai đầu hay là các sản phẩm máy phai đốt rồi và tất cả các máy công nghiệp mà anh em đang sử dụng điện đó là điện ba pha mà anh em muốn đưa về xưởng của mình chỉ dùng điện một pha thì chúng ta đều có thể lắp được biến tầng này à, và cục biến tầng mà anh em đang được quan sát đây thì ở ờ, bên em có đóng thêm đây là tủ à, và tủ này thì ờ, khi em lắp vào như thế này bảo cho máy móc của chúng ta nó được ổn định và nó không có bị ảnh hưởng bởi cái dòng điện yếu à, và cục biến tần này thì hiện tại nó sẽ đảm bảo cho anh em có thể là lắp được cho máy có công suất motor từ 2,2 cho đến là 4 kW thì nó sẽ ờ, đảm bảo là một máy với 2,2 ờ, kW thì chúng ta có thể là sử dụng được một cục biến ờ, tần như thế này à, và những máy có công suất lớn hơn thì chúng ta có thể là à, lắp cho mỗi motor riêng biệt một cục biến tần thì ví dụ như máy cắt hai đầu khi anh em sử dụng một động cơ đó là 2,2 kW và hai đầu máy là 4,4 kW thì chúng ta bắt buộc sẽ sử dụng hai biến tầng Tại như anh em chia sẻ thì biến tầng sẽ được bảo hành như sản phẩm nên anh em cứ yên tâm về cái mặt và chất lượng của nó. Ở và dòng sản phẩm này thì ờ, anh em có thể là quan sát ừ, thực tế Vâng và đây là sản phẩm à, biến tân của Nhật thì à, trên sản phẩm nó sẽ có tem mát rõ ràng để anh em có thể là uh, check được cái sản phẩm này có đúng là hàng chuẩn hay không. Đây, dạ, đây là thương hiệu của Nhật Fuji Electric đây, đây là công nghệ Japan đây. Và sản phẩm thì ờ, khi mà anh em ý, ờ, muốn sử dụng sản phẩm này thì công ty Factor Việt Nam sẽ hướng dẫn cho anh em về việc lắp vào máy như thế nào và chuyển đổi trong cái hệ thống motor tại máy của anh em ở xưởng như thế nào để chúng ta có thể là sử dụng được cục biến tầng này Ờ, và hiện tại thì chúng ta có thể là sử dụng ờ, hai cục uh, biến tần cho hai cho một máy có công suất lớn hoặc là chúng ta cũng có thể là lựa chọn đó là sử dụng một biến tần cho một máy với công suất lớn thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn như vậy vì một cục biến tần thì cái công suất của nó sẽ lớn hơn thì nó sẽ đảm bảo cho cái công suất của phù hợp với công suất máy của anh chị đang sử dụng hoặc là hai cục biến tần thì hai cái công suất của nó sẽ gom lại bằng với công suất của máy anh chị đang dùng à, tùy vào cái uh, nhu cầu cũng như là sự lựa chọn của anh em khách hàng à, và cũng uh, như em chia sẻ ban nãy thì biến tầm này nó sẽ có rất nhiều loại nên là khi chúng ta sử dụng hãy lựa chọn đúng sản phẩm chất lượng và công ty uy tín và đây là hai cục biến tầm mà em chưa có lắp vào máy và những cái video tiếp theo thì em sẽ quay review cho anh em xem cách lắp biến tầm vào hệ thống motor như thế nào và khi ờ, máy sử dụng hệ thống biến tầm thì công suất hoạt động ra làm sao và nguồn điện có ổn định không máy hoạt động có khỏe hay không cũng như là khi biến tầm đập vào máy thì nó có là uh, ờ, chiếm diện tích 188